di chuyển từ bàn ghế ra phía sau nào từ từ từ từ từ từ từ nào nào cắt vòng nào cắt vòng tròn nào Let's have coaching now. Let's have coaching now. let's have coaching now. nhảy nào các bạn ơi các bạn đầu tiên đâu di chuyển số nào nhẹ nhàng nào tay đâu lên nào xuống đâu đồng chí ờ, cho xe ra ngoài đi cho xe ra ngoài đi cho xe ra ngoài đây xe ra ngoài đây xe máy xe ra ngoài đây Come, come, come. Yeah, come on.